ai muốn quà mà muốn bong bóng để giơ hai tay rồi ai không muốn quà không muốn bong bóng giơ hai tay nhảy thật cao yeah. rồi nguyên cái đám bên kia luôn rồi. nào muốn quà muốn bong bóng á, thì mình phải chơi sung nữa ăn no rồi mình phải chơi sung mạnh dạng lên ha đã có ô môn nên không có sợ vết bẩn đâu rồi đơn giản rồi bây giờ là tỷ số đếm giỏi giỏi mạnh mẽ lên nào giỏi bốn giỏi năm sáu giỏi tám trời dễ thương quá tám tới mấy à tới ờ. mười very good rồi thử đếm ngược trở lại nhưng mà bằng tiếng anh coi tiếng anh số 1 là gì giỏi tay không không thổi nha đưa bong bóng lên lỗ tai nào bật mũi lên việc lại rồi một hai ba thổi cố lên cố lên cố lên nào được không được không cố lên vâng kiếm mọi người xem ai là ăn ai nhất uống giỏi nhất nhờ thổi tốt lại cô lại mọi nhất thì lên đây lấy quà cố lên nào la la la chịu á chạy đi nhờ nhanh lên rất là nhiều người lớn kìa chạy nhờ nhanh lên vâng giờ xin mời các cô các chú các chị hãy trợ giúp cho bé để bé lấy quà đi ạ à. kìa nhờ nhanh lên còn 30 giây thôi nhờ nhanh lại đây nào rồi ai thổi bong bóng cho con vợ mẹ mẹ hả trời ơi kêu xuống coi ai là người ăn ngoan uống giỏi thổi bự lấy quà để cho ba nãy giờ ba ngồi ba uống không à đưa cho mẹ thổi chút ép vậy sao lấy quà trời đúng vô rồi các bạn à đưa ra coi xin mời bạn đồng đầu tiên đứng lên đây bạn thứ hai bạn này đứng lên đây và wow, hai bạn đồ bóng bóng bự ngang nhau chú hề không biết là ai thẳng đây bây giờ chú hề xin mời tất cả quý vị làm ban giám khảo hai quả bóng bóng đó bạn bạn này với mã số 01 bạn này với mã số 02 quý vị thích quả bóng bóng nào bự nhất cho một chàng phó tay thật to để chú hề mới đi biết đường cho quà ai đồng ý chứ chú hề mới đi quả này là quả bự nhất à rồi hôm nay đi chơi không mang theo fan rồi ai đồng ý mà chú hề mới đi quả này quả bự nhất cho chàng phó tay à trời khoe bao nhiêu người fan hâm mộ vậy rồi vậy là với game show đầu tiên bạn đồng đã xuất sắc được cái quả bóng bóng bự nhất phần thưởng của con đó chính là một phần thưởng trị giá trên ngàn đồng dưới tỷ đồng cây kẹo mút ngàn rưỡi à giờ đây các bạn còn lại có muốn không rồi nhiệm vụ thứ hai cho tất cả các bạn còn lại trước tiên trước khi làm nhiệm vụ thứ hai chú hề xin mời tất cả bạn hãy gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến với tất cả quý vị đã thổi dùng các bạn đã bong bóng được không nào rồi một hai ba cúi đầu xuống chúng con cảm ơn một hai ba dễ thương bây giờ các bạn còn lại ai muốn quà rất đơn giản thôi trong 10 tiếng đếm của chú hề mini tiếp theo đó, một phút bật nhạc đi cho lâu các bạn nhanh chóng chạy xuống đã nhờ những người đã thổi trung bình quả bóng bóng cảm ơn thêm lời nữa nhờ thêm một nhiệm vụ nữa đó là làm bể quả bóng bóng nhanh nhất cầm cái xác bóng bóng lên đây ai nhanh nhất lấy quà nhưng với điều kiện không chơi làm bể bằng tay à, không chơi làm bể bằng tâm không chơi để xuống chân bùm mà phải làm bể bằng mông à, thảo ơi kêu mẹ làm nổ bóng bóng cho con nhanh nhất lấy quà hen đó làm vẽ cái bong bóng bằng mông cầm cái xác bong bóng lên đây ai nhanh nhất lấy quà các bạn có nhớ ai là người thủ bong bóng cho mình không nào rồi các bạn sẵn sàng chưa chứ bật nhạc là các bạn chạy nha một hai ba bắt đầu chạy lên nào nhớ cầm cái xác bong bóng nha mẹ thảo ơi không có chơi chờ <laughs> đồng bước lên đây con ai là người làm nổ bong bóng cho con chú này đúng không chú này nổ bong bóng bằng gì à bằng bông chính xác còn con ai làm nổ bong bóng cho con mợ làm nổ bằng gì trời bằng đất dễ thương được rồi còn ai bây giờ chú hỏi tổng thể là trong tất cả bạn ai là người đưa xuống làm nổ cái bong bóng bằng tay giơ tay trời ơi, thảo lên tay cao dễ sợ mỗi bàn hai cây luôn đó